nào thị trường chung ờ, tạo đáy và làm thế nào để nhận biết thị trường chung tạo đáy có lẽ đây là một câu hỏi rất là phổ biến cũng như là rất nhiều anh chị em mong muốn rằng là có cách nào để biết khi nào thị trường chung tạo đáy hay không hoặc là, là đơn giản là bây giờ em đang nắm giữ cổ phiếu làm thế nào để biết rằng là cổ phiếu này còn tiếp tục giảm tiếp hoặc là nó có thể hồi ở ờ, trong thời gian tới vậy điều gì đang diễn ra với thị trường ờ, thời điểm này chúng ta hãy gì ạ à, ở lại cái video này để chúng ta theo dõi toàn bộ phân tích toàn cảnh về thị trường chứng khoán cũng như là những kiến thức nền tảng giúp chúng ta có những cái kiến thức cơ bản để đầu tư trong thị trường chứng khoán nhiều chúng ta là nhiều thử, thử thách nhiều cạm bẫy này Hello xin chào anh chị em và các bạn có mặt trong cái buổi livestream hôm nay Xin tự giới thiệu tôi là Quang Dũng chuyên gia à, tham vấn và đào tạo trong lĩnh đầu tư chứng khoán. Thì ở trong chương trình này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn à, cách để chúng ta nhìn nhận những cái gì ạ, à, những cái vấn đề mà chúng ta thường mặc phải cũng như là làm sao để chúng ta biết rằng là thị trường đang tạo đáy. À, trước khi chúng ta lại nói về câu chuyện của thị trường tạo đáy, hay chúng ta xem là à, cái chủ đề hôm nay à, cái chủ đề hôm nay Dũng sẽ phân tích chúng ta tạo đáy nó có những đặc điểm gì cái điều thứ hai là chúng ta sẽ gì ạ ứng dụng để cho nó nhìn ra à, chẳng hạn như là nếu anh chị em đầu tư phái sinh thì rõ ràng là cái việc mà chúng ta không nắm rõ cái cái bối cảnh cũng như là tổng quan của phái sinh thì có thể chúng ta sẽ uh, trả giá rất là cao khi mà thị trường nó biến động mà chúng ta thấy là không lường thì điều chúng ở ờ, phần cuối của, của chương trình này thì Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta để nhìn nhận những cái bài học trong cái đầu tư phái sinh đặc biệt là phiên hôm nay à, trước hết chúng ta sẽ nói một câu chuyện đó là câu chuyện uh, về cái tính đầu cơ ở trên thị trường chứng khoán thì chúng ta thấy là rất nhiều các gì ạ à, thương vụ đầu cơ lớn đặc biệt là hoa philip à, philip ạ ở cái thương vụ này thì trước đây thì một cái củ hoa philip nếu mà đổi ra có thể có thể à, mua được căn căn biệt thự và thực tế điều này nó cũng không khác gì khi mà đời rồi chúng ta thấy là hoa hoa lan đột biến thì nếu chúng ta thấy là một cái nhánh hoa lan đột biến này nó cũng có thể à, xây được một căn biệt thự rất là lớn đúng không ạ có thể hàng trăm tỷ đồng với một cái giá rất là đắt và đó chính là lý do tại sao lại có những giá trên trời thì chúng ta chỉ giải thích đó là tính đầu cơ và chúng ta cũng nhìn thấy là rất nhiều các bất động sản ở nó thổi giá như là chúng ta thấy là Tân Hoàng Minh thổi giá rất là cao thực tế cái thổi giá của Tân Hoàng Minh đó là cái gì ạ đây là một cái bài tức là đây là một trong cái gì ạ chương trình và chúng ta hay là một chiến lược làm giá của của của, ờ, của đất bởi vì cái giá bất động sản đấu giá đó thì có phải là họ đang muốn bán một cái mảnh đất nào đó với giá rẻ hơn và nó tạo ra thanh khoản rất là cao hoặc là chúng ta có thể nhìn thấy L14 cũng là một cái chiến lược tương tự như vậy và sau đó thì có rất nhiều cổ phiếu như DG, CO cũng tạo ra chiến lược tương tự như vậy nhưng ờ, chỉ có một số ít các nhà đầu tư biết được điều này và họ đã gì ạ à, mải mê khi mà bám sàn mà không biết là khi nào cổ phiếu đã tạo đỉnh và tất cả câu chuyện này nó cũng giống như phái sinh bây giờ vậy bây giờ phái sinh nó như nào có lẽ chúng ta cũng sẽ thấy là à, với những chiến lược mà chúng ta gọi là à, marketing về phái sinh với chiến lược mà chúng ta thấy là nhà nhà đang bị thua lỗ chứng khoán rất nặng thì đầu tư phái sinh cũng đang rất là thành công nên chính vì vậy thì bắt đầu có một làn sóng lớn đổ xô vào phái sinh nhưng có thể sau khoảng thời gian 1 đến 2 tháng nữa thì gần như là những cái tài sản có thể lại tiếp tục quay trở lại giống như chứng khoán thời điểm này và câu chuyện này nó vẫn tiếp tục xảy ra vậy các bạn đang ở đây các bạn đang theo dõi kênh của Dũng các bạn từ kiểm nghiệm kiêm nghiệm xem là tất cả những cái dự đoán tất cả những kiến thức mà Dũng chia sẻ uh, trao đổi với các bạn nó đã gì ạ có hiệu quả hay không thì tất cả điều này có lẽ chúng ta cần phải trải nghiệm và để trải nghiệm rõ hơn thì chúng ta cần phải gì ạ học thật sâu kiến thức để chúng ta có một tư duy đúng trong quá trình đầu tư hello xin anh chị chào anh chị em và các bạn đang có mặt ở đây hãy gì ạ à, hãy giúp Dũng là chia sẻ cái video này lên tường của mình để chúng ta có thể chia sẻ cho nhiều người khác được biết và cho Dũng một like một like để Dũng bắt đầu cái chương trình của ngày hôm nay cho Dũng một like để Dũng bắt đầu cái chương trình của ngày hôm nay đó là à, chúng ta tổng quan trên thị trường đây là cái chúng ta quan sát đấy đây là thị trường chứng khoán mà chúng ta đang thấy ở đây nhìn phần lớn các cổ phiếu rất là tốt đấy đó là PNG giảm sàn chúng ta cũng thấy thế giới di động giảm sàn và điều gì đang diễn ra với những nhóm cổ phiếu DG à, ờ, trước đây thì à, những anh chị em nào mua 7 80 rất là tốt nhưng bây giờ nó về 50 liệu nó tiếp tục về bao nhiêu có lẽ câu chuyện này có lẽ chúng ta tự trả lời có thể là về 30 thậm chí là về 20 vậy nó có tốt hay nó xấu ạ có tốt hay nó xấu hay là khi nó vào chu kỳ giảm điều gì diễn ra chúng ta thấy CEO L14 những cái cổ phiếu này giảm sàn với mức 10 phần trăm một ngày vậy nhà đầu tư chứng khoán cá nhân chúng ta liệu có cơ hội để lấy lại vốn được hay không cơ bản là gì ạ chúng ta không thể lấy lại được vốn nếu tiếp tục đầu tư với chiến lược như này chúng ta không thể là thành công trên thị trường chứng khoán nếu tiếp tục đầu tư chiến lược bắt đáy và mua kỳ vọng đợi 3 năm năm để thành công bởi vì những cái đợt giảm sụt giảm như này nó khiến chúng ta gì ạ mất rất nhiều thời gian và có thể sau khi khoảng độ hai ba năm chúng ta quay trở lại rất nhiều cổ phiếu gần như không có trên thị trường và đó chính là chiến lược đầu tư dài hạn quan trọng chúng ta cần hiểu là chiến lược đầu tư dài hạn là gì hoặc là chúng ta cần phải hiểu đó là chúng ta đang sử dụng chiến lược gì trong đầu tư của mình nó có phù hợp với tính cách của mình hay không hay nó không phù hợp nếu nó không phù hợp thì rõ ràng là chúng ta đang thấy rằng là giữa thế giới quan tức là cái chiến lược đầu tư chúng ta với chiến lược của chúng ta áp dụng trên sàn nó đã sai và nó đang trái chiều nhau thì cơ bản chúng ta đã dạ, trở nên nhà đầu tư không thành công hay gọi là thất bại thất bại trong đầu tư nó đến từ rất nhiều các nguyên nhân Dũng chỉ điểm danh cho chúng ta một số các nguyên nhân chẳng hạn các bạn đầu tư hoa lan đúng không ạ thì các bạn thấy là cái việc mà chúng ta không biết là hoa lan khi nào đạt đỉnh chúng ta cũng không biết là thời điểm nào hoa lan sẽ rớt xuống nên chính vậy chúng ta mua và thắng mua là thắng và sau đó chúng ta lại tiếp tục mua nhiều hơn và đến lúc nào đó những người người ta gọi là những cái gọi là big boy họ có lợi nhuận họ bán ra và họ bắt đầu đứng ngoài và đấy chính là lý do hoa lan bắt đầu rớt giá rơi thẳng đứng và đến bây giờ những cái cánh hoa lan như đấy thậm chí là nó không có giá trị Với cổ phiếu cũng tương tự như vậy rất nhiều chiến lược chiến lược marketing chiến lược đẩy một cổ phiếu lên và kéo các cổ phiếu trong ngành lên ở tất cả chiến lược này nó áp dụng vào từng giai đoạn khác nhau từ giai đoạn đầu giai đoạn phân khúc giữa và giai đoạn tăng trưởng và giai đoạn cuối của chu kỳ đó là giai đoạn suy thoái tất cả chiến lược này đều cho chúng ta thấy là nó có đều những cái kịch bản rất là rõ đúng không rất là rõ vậy ở đây chúng ta thấy là ở đất đỉnh chúng ta nhìn qua một số các nhìn nhận chúng ta sẽ thấy là ở trên vùng đỉnh Dũng đã nói cho anh chị em một số các đặc điểm chúng ta nhìn thấy đỉnh đó là gì ạ các nhà đầu tư bắt đầu khoe lãi đúng không ạ người người thành công nhà nhà thành công và đặc biệt là nhà đầu tư mua là thắng mua là thắng các thông tin tích cực bắt đầu diễn ra những thông tin tích cực bắt đầu được bơm ra thị trường rất là nhiều và phần lớn các nhà đầu tư bắt đầu bắt đầu tham gia thị trường nên cái tài khoản mở ra dạ, là rất mở lên là rất lớn chúng ta thị trường bắt đầu biến động rất là mạnh các cổ phiếu đầu cơ tăng mạnh Ở à, các cổ phiếu blue chip thì bắt đầu biến động trong một khung thời gian lớn trong một biên độ lớn và tất cả cái điều này nó khiến cho các nhà đầu tư chúng ta cảm giác rằng là đây là cơ hội tuyệt vời nhất để chúng ta mua vào sau quá trình đó thì các cổ phiếu blue chip bắt đầu giảm giá sau đó nó kéo theo các cổ phiếu đầu cơ và cuối cùng thì đó là các cổ phiếu gì ạ à, chất lượng thấp nữa bắt đầu đi xuống và đấy là giai đoạn kết thúc của chu kỳ đỉnh và cái điều này chúng đã nói rất là nhiều lần rồi có thể chúng ta một là chúng ta biết hoặc là chúng ta biết nhưng ta chưa tin biết mà không tin thì chúng ta vẫn gì ạ có thể trả giá rất là đắt vậy khi mà tạo trường tạo đáy thì sao đúng không tạo trường tạo đáy thì sao thế thì phần lớn thị trường tạo đáy Dũng lấy một cái câu nói này của William Neo để các bạn có thể hình dung được khi trường tạo đáy phần lớn nhà đầu tư gì ạ sau khi 2 đến 3 lần rũ bỏ để rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư có ý định bắt đáy nha hoặc là đã bắt đáy 2 đến 3 lần rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư có ý định bắt đáy hoặc là đang bắt đáy bị rũ bỏ hoàn toàn các công ty chứng khoán bảo là thị trường vẫn tiếp tục đi xuống nhà đầu tư hoang mang cực độ tất cả các trang báo trang mạng thấy rằng bi đát và giống như là ngày tận thế và thị trường bắt đầu tạo đáy khi mà những cái đợt điều chỉnh đầu tiên có một lượng lớn tham gia vào và tí nữa cũng sẽ nói về cái điểm đó và đó chính là chúng ta gọi là quá trình đỡ đầu tiên cái sự bắt đầu có niềm tin đầu tiên trong cái quá trình đó nhưng thị trường chưa dừng lại đó và sau đó thị trường bắt đầu bước vào một giai đoạn bán hoảng loạn khiến cho toàn bộ tài sản nhà đầu tư không thể trụ vững được và đó chính là đoạn kết trong một chu kỳ vậy bao nhiêu bạn thấy rằng là nếu chúng ta có một đoạn kết trong một chu kỳ thì điều gì diễn ra vậy chúng ta có nắm giữ cổ phiếu không chúng ta có nắm giữ cổ phiếu này không hay là chúng ta đợi đến cái đoạn kết thì chúng ta mới gì ạ à? tham gia chúng ta đợi thị trường như thế nào câu hỏi dành cho chúng ta vậy khi nào thị trường tạo đáy đây là câu hỏi và Dũng tin chắc là phần lớn anh chị em muốn hỏi và muốn tìm hiểu cái giai đoạn này à, để chúng ta sẽ quan quay trở lại đây là một cái điều mà chúng ta cần lưu ý ở ờ, cái biểu đồ này có lẽ chúng ta sẽ nói đi nói lại tức là ở trên thị trường bắt đầu nó giao dốc mạnh lao dốc ở trên cái quá trình này cái pha A này nó giảm rất là sâu tiếp tục giảm sâu đến một cái thời điểm nào đó chúng ta gọi là giai đoạn là bán tháo rất là mạnh ở đây và chúng ta thấy là thị trường bắt đầu có quá trình đỡ cung khối lượng lớn giá bắt đầu hồi mạnh nhưng ở đây giai đoạn này thường là giai đoạn gì ạ thường là giai đoạn gần cuối của chu kỳ có thể là giai đoạn thứ ba hoặc là thứ tư rồi và sau đó thị trường bắt đầu bán tháo giảm mạnh phần lớn các nhà đầu tư phần lớn cổ phiếu đều giảm rất là sâu tạo ra quá trình quá bán hay là SC đều quá trình quá bán SC thị trường có thể test nhiều lần lần một lần hai và có thể sau khi test lần 3 mà gãy kênh tạo đáy trước khi bước vào một chu kỳ tăng vậy bạn biết rằng là nếu mà thiếu kiến thức ở đây thì điều gì diễn ra chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có một số các gì ạ à, các bài học nữa để chúng ta có thể biết rằng là thị trường có thể tạo đáy đó là chúng ta hãy quan sát cổ phiếu hàng đầu như là SSI hãy quan sát cổ phiếu hàng đầu như SSI vậy cổ phiếu hàng đầu SSI nó đã kết thúc chu kỳ tạo ra mô hình vai đầu vai như đặt kéo lên không thành công tiếp tục kéo lên không thành công nếu các bạn để ý đầu tư phái sinh này khi nó bị gãy kênh nó có đợt kéo lên khối lượng thấp và thường đây là những cái đợt kéo lên thành công và thị trường tiếp tục rơi và sau khi nó rơi thì chúng ta thấy thấy là cái điều đầu tiên trong cái gì ạ à? cái tư duy cũ hay là kiến thức cũ mà phần lớn mọi người đang mắc phải đó là có phải là chúng ta đợi quá trình thị trường vào vùng hỗ trợ để chúng ta mua không ạ à? hay là chúng ta mua cổ phiếu chúng ta đợi là cổ phiếu đang vùng hỗ trợ và chúng ta thấy là khi cổ phiếu vùng hỗ trợ thì tất cả các chiến lược gia tất cả các chuyên gia bảo là đây là vùng hỗ trợ cứng để mua cổ phiếu đúng không ạ bao anh chị em đã từng nghe câu nói này này khi mà thị trường rất điều chỉnh mạnh và những cái vùng hỗ trợ thường thì người ta sẽ bảo đây là vùng hỗ trợ cứng giá cổ phiếu rẻ chúng ta nên mua vào đấy là cái điều đầu tiên mà các bạn có thể nghe một ai đó nhưng thực tế nó không phải như vậy chúng ta nghe thực tế nó không phải như vậy các bạn cần phải lưu ý ạ khi mà thị trường xu hướng giá giảm thì tất cả cái quá trình hỗ trợ đều bị phá hết đều bị gãy hết cái quá trình đó chỉ hồi để tiếp tục bán ra chứ không phải là hồi để tiếp tục tạo đáy lý do vì sao cái điều đầu tiên bao nhiêu bạn biết điều này có thể comment cho số 1 ạ nếu anh chị em biết có thể comment số 1 tại vì đây là những chương trình đào tạo thực chiến giúp cho các bạn học về kiến thức còn bây giờ hỏi là có mua tạo đáy hay không thì rõ ràng là chúng ta cần phải thêm cái gì ạ một rất nhiều dữ kiện nữa mới biết nó tạo đáy hay không vậy nếu mà chúng ta lỗ 50 phần trăm rồi mà để tiếp tục lỗ 2 đến 30 phần trăm nữa thì gần như cháy tài khoản hoặc là gần như không có cơ hội để lấy lại được rõ ràng chúng ta đang bị căng cứng căng cứng về tư duy căng cứng vì trí tuệ mà chúng ta thấy là từ cái đầu chúng ta đang giao dịch trong trạng thái hoảng loạn tất cả những quyết định của chúng ta đang trạng thái hoảng loạn đều khiến cho chúng ta mất tiền đấy là lý do đầu tiên các bạn không thể là chơi chứng khoán trong một cái tâm lý kỳ vọng không để chơi chứng khoán trong một trạng thái hoảng loạn không để chơi chứng khoán khi mà một ai đó những cái chuyên gia bảo chúng ta mách nước nhưng họ không đầu tư đâu ạ họ không đầu tư một là họ không đầu tư à, vậy một chuyên gia bắt đáy thì hỏi chúng ta đơn giản là họ bắt đáy cổ phiếu gì ạ nào nếu với bạn Hùng và một chuyên gia bắt đáy thì chúng ta hỏi là họ bắt đáy cổ phiếu gì thì chúng ta sẽ biết rằng là họ đang làm gì còn họ nói chung chung thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ chỉ là những con cừu thôi đúng không ạ tức là tất cả những cái chuyên gia như vậy họ nói chung chung chúng ta chỉ là những con kìm và con cừu thì vặt lông bất cứ lúc nào đúng không ạ chúng ta sẽ có thể bị vặt lông bất cứ lúc nào bởi vì chúng ta là những con cừu và trên thị trường thế rồi cừu thì có thể bị gì ạ bị có thể vặt lông vậy cáo khôn ngoan có bị vặt lông không ạ thực tế cáo có thể bị vặt lông thực tế là cáo có thể việt lông chúng ta chỉ là những con nhím tại vì chúng ta nếu ai đọc đó đọc cái cuốn sách đó là gì ạ cuốn sách à, tốt đến vĩ đại đây là cuốn sách phải nói về thực sự nếu anh chị em đọc thì nó liên quan đến gì ạ kỷ luật nó liên quan đến các chiến lược kinh doanh nó liên quan đến gì ạ chiến lược đầu tư rất là rõ ràng vậy nếu chúng ta là cừu hay là cáo hay là chúng ta là gì ạ nhím hay là cáo con cáo có thể bị con hổ vừa mồm nhưng cáo thì muốn gì ạ cáo thì muốn nuốt chửng nhím nhưng mỗi lần mà cáo muốn gì ạ tấn công nhím thì nhím bắt đầu sù lông lên và toàn bộ cái lần mà tấn công như vậy đều là gì ạ thất bại và chúng ta thấy là những con cáo ở ngoài kia có những cái chuyên gia chúng ta gọi họ là cáo hoặc là những cái tay to tay mơ nó lùa chúng ta vào nhưng thực tế là có thể có thể nha có thể hắn cũng là những cái con cáo bị cái nhóm lớn hơn thâu tóm mất và đấy chúng ta gọi là nghe thông tin người khác nó như vậy đấy ạ bây câu chuyện chúng ta lại quay trở lại đó là gì ạ chúng ta cần phải gì ạ nếu chúng ta là muốn là nhím thì chúng ta cần biết rằng là khi mà nào thị trường nó đang có những cái dấu hiệu mà không tích cực như là biến động lớn khối lượng lớn nhất bao nhiêu bạn đã nghe từ Dũng đã nói rằng là khối lượng lớn nhất cho cả một chu kỳ cho cả một chu kỳ dài khối lượng lớn nhất thì đây là những tín hiệu đặt đỉnh rất là rõ cần phải bán ra nếu anh chị em nghe và theo dõi video này có thể comment cho số 5 đúng không ạ tức là khối lượng lớn nhất trong cái gì ạ à? cái giai đoạn tăng tốc khối lượng lớn nhất trong một chu kỳ cuối của chu kỳ trên vùng này nếu anh chị em đã nghe được comment số 5 đây là những tín hiệu đạt đỉnh rất là rõ ràng chứ không phải là đến tận đây chúng ta mới biết được và khi mà chúng ta thấy là đạt đỉnh này mà chúng ta lại tiếp tục mua vào mua vào và giữ thì chúng ta hiểu đơn giản là bao nhiêu các bạn biết rằng là cái cổ phiếu này nó lên đến đỉnh thì nó lại rơi xuống đáy nếu các bạn biết được thì comment cho số 10 tức là nếu cổ phiếu dạng này lên đến đỉnh thì nó sẽ về đến đáy có thể về vùng này thậm chí có thể nó về đến vùng rất là thấp đó là vùng 10 vậy để khi mà cổ phiếu bạn giá 10 lên giá 50 60 hoặc là lên cái giá 30 này thì bao giờ mới hòa vốn bao giờ mới có thể hòa vốn được khi mà chúng ta tiếp tục nắm giữ ở trong xu hướng giảm này đây là những cái gì ạ đây là kiến thức căn bản rất là thô sơ dành cho những anh chị em mới nhưng thường thì chúng ta bỏ qua bởi vì chúng ta không muốn nghe những cái kiến thức căn bản này kiến thức này là kiến thức mà thực tế nếu chúng ta là nhà đầu tư chuyên nghiệp chúng ta cần phải biết còn chỉ nghe theo dõi mà chúng ta không nắm rõ được cái này thì chúng ta cần phải trả giá rất đắt vậy nếu mà đây là đỉnh mà cái quá trình này nó có thể giảm đến cái vùng này hoặc là thấp hơn vậy cái vùng đáy này có thể giao dịch dao động không lớn nhưng rõ ràng là trong quá trình giảm này thì đây là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý đó là gì ạ nếu nó có hồi thì nó cũng không hồi được bao nhiêu đấy nhưng nó rơi chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền vậy nên việc mà bắt đáy trên cái vùng này đó là con dao hai lưỡi với chúng ta đấy điều đầu tiên ạ trong trường hợp xấu một số trường hợp thì nó có thể hồi hồi giữa chừng đây chẳng hạn ví dụ như này để các bạn thấy là ở đây khi mà nó tạo đáy đây ạ thì nó rơi thì có thể nó gần tạo đáy nó mới hồi nhưng ngồi ở đây nó cũng không được bao nhiêu hoặc là ví dụ thứ hai chúng ta cũng có thể thấy là một vài đợt nó hồi đây là đáy ạ đúng không ạ thì trong quá trình nó giảm thì nó cũng gần đến đáy nhưng thực tế chúng ta cũng không còn bao nhiêu nữa đúng không nó không còn bao nhiêu nữa nó về đến đây có thể có những đợt hồi như này nhưng về cơ bản sau này chúng ta gọi là rất mất thời gian thậm chí có những đợt nó còn giảm sâu nữa chúng ta có thể quay trở lại những đợt hồi của cổ phiếu ở những giai đoạn trước đây dù là nó có hồi nhưng có thể là chúng ta thấy là nó cũng không được bao nhiêu ở trong trường hợp này là trong trường hợp tích lũy rất dài và chúng ta cũng thấy rằng là thường phần lớn sau những cái quá trình này đây là những cái chu kỳ cổ phiếu nó tạo ra hai chu kỳ tạo ra hai chu kỳ các bạn nhá nhưng phần lớn đây không phải là hai chu kỳ bởi vì quá trình này là quá trình một chu kỳ dài đã kết thúc đây là chu kỳ rất là dài một chu kỳ rất là dài trong năm 2020 21 và đây chính là một chu kỳ rất là dài vậy à, bây giờ chúng ta sẽ thấy là vậy cái điều đầu tiên chúng ta có thể tư duy vậy nếu mà cái cổ phiếu SSI nó nằm ở vùng này chúng ta chưa cần nói nó nằm ở vùng này vậy cái khả năng bắt đáy ở vùng này đã ok chưa cái khả năng bắt đáy của vùng này đã ok chưa đấy cái điều đầu tiên chúng ta thấy được là đến bây giờ thì tất cả các nhà đầu tư liệu đã hoảng loạn đến mức là không thể chịu nổi kia thực tế thì hiện tại vẫn có công ty chứng khoán đang nói rằng thị trường vẫn tạo đáy đáy đâu đây gì đó khi nào mà các công ty chứng khoán nói là gì ạ thị trường còn giảm dài hạn và tiếp tục giảm nữa hoặc là các chuyên gia tiếp tục giảm nữa các chuyên gia cảm giác là tất cả các dự đoán của mình là sai rồi thì đó đó là cái phần tâm lý để biết thị trường tạo đáy hay chưa ở đây chúng ta quay trở lại câu chuyện này vậy trước khi thị trường tạo đáy nó có phải có hai cái đợt như thế này để các bạn thấy rằng là thường thì chúng ta thấy một quá trình tạo đáy thì chúng ta cần phải nhìn đây là một quá trình giảm rất mạnh sau đó thị trường đi ngang và sau đó nó có một cái quá trình hồi ở đâu đâu đó và chúng ta thấy là quá trình giảm rất là sâu và chúng ta nhìn ở đây đây là quá trình phần này á, nếu anh chị em có thể hiểu một quá trình giảm rất là mạnh giảm sâu thì phần này chúng ta có thể hiểu đây là gì ạ phần này là gọi là phần PS là cái phần mà người ta đỡ đỡ một lượng lớn cổ phiếu sau khi hoảng loạn bán tháo ra ở đây hay chúng ta gọi là cái phần PS này ạ PS là quá trình bán tháo hoảng loạn sau quá trình bán tháo hoảng loạn nó xuất hiện cái vùng PS và sau cái quá trình PS thì nó sẽ tiếp tục giảm mạnh hay là quá trình bán tháo tiếp đây quá trình bán tháo tiếp rất là mạnh với khoảng trống giảm sâu thì đây nó có thể tạo ra đáy ở phần dưới này và chúng ta sẽ sử dụng chiến lược bùng nổ theo đà ở phần bên này một số bạn sẽ nói rằng là nếu thị trường đi ngang trong một xuống giảm thị trường đi ngang thì sao ạ các bạn có nhớ kiến thức không ạ trong một xuống giảm thị trường đi ngang thì sao nếu trong xuống giảm thị trường đi ngang thì sao tức là trong xuống giảm này thị trường bắt đầu đi ngang thì điều gì diễn ra nào chúng ta ôn lại những bài tập để chúng ta biết rằng là sẽ có một số ai đó nói là thị trường đang tích lũy nhưng thực tế trong một xu hướng giảm nếu mà trong một xu hướng giảm và thị trường đang đi ngang kiểu này thì nó có xu hướng giảm tiếp nha trong một xu hướng giảm và thị trường đi ngang có xuống giảm tiếp trong một xu hướng tăng thị trường đi ngang nó có xuống tăng tiếp nhà mình đã nắm được kiến thức chưa ạ hello trong một xu hướng đi ngang thị trường đi ngang chúng ta gọi là phân phối à tích lũy còn trong thị trường đi giảm thị trường đi ngang chúng ta gọi là phân phối dần và giảm tiếp và bán đến khi nào mọi thứ trở nên gì ạ tồi tệ nhất lúc đó thị trường mới tạo đáy vậy các bạn có thể từ điều này bạn có hỏi là nắm giữ cổ phiếu nào giữ cổ phiếu nào cổ phiếu có tốt hay không thì đều diễn ra trả lời như nào ạ bây giờ nếu cho các bạn hỏi một cái câu hỏi đơn giản liệu bây giờ trong cái xu hướng như này thị trường có thể hồi phục đi ngang ở đây vậy nắm giữ cổ phiếu ở đây thì điều gì diễn ra có tốt hay không ạ thực tế chúng ta chưa thể biết được đây nó có tạo đáy hay không bởi vì thứ nhất là quá trình giảm quá trình giảm nó vẫn đang trong trên giảm và thứ hai là gì ạ nó chưa có quá trình đỡ cung cái thứ ba là gì ạ tất cả các cổ phiếu vẫn đang trên giảm Đấy, nhiều cổ phiếu đang trên giảm và cổ phiếu này nhiều khả năng nó tiếp tục về đến cái vùng hỗ trợ mạnh ở đây và có đi xuống nữa hay không thì chưa biết nhưng ở đây chúng ta thấy là tất cả cổ phiếu nó đều gì ạ? theo hình gì ạ theo hình cây thông nhưng bây hỏi tại sao cây cổ phiếu này nó không theo hình cây thông bởi vì cái cổ phiếu này nó gì ạ nó cổ phiếu mid cap tức là nó gì ạ thuộc lại cổ phiếu vốn hóa cũng là lớn rồi nên nó cần phải rũ bỏ cần nhiều thời gian hơn còn cổ phiếu mà hình cây thông là cổ phiếu mà nó gì ạ thanh khoản thấp và nó tính đầu cơ rất là cao thì đấy chúng ta có thể hiểu đơn giản như vậy thôi ạ nên chúng ta thấy học thì nó đơn giản đúng không ạ cổ phiếu blue chip thì có thể phân phối 3 gì ạ 3 đến 6 tháng mid cap thì có thể dành mất của một hai tháng để phân phối còn blue chip thì nó rơi bằng cây thông Đấy, nó rơi giống như thông nên chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta cứ học theo kiểu học đến đâu chúng ta lắp ghép vào đó thì dẫn đến là chúng ta có thể trải qua những cái mất mát thế bây câu hỏi đặt ra này nếu bây giờ các bạn cho một ai đó cái lời chia sẻ thì theo các bạn các bạn chia sẻ như thế nào giả sử bây giờ nếu chia sẻ cho một ai đó về thị trường thì chúng ta nên làm gì ạ với cá nhân của Dũng có thể thị trường ngày mai hồi có thể ngày kia hồi có thể tuần sau nó hồi hoặc bao hồi thì đầu tiên đó là gì ạ cần phải giữ tiền cái quan trọng là học dễ áp dụng mới khó thì cái từ đầu tiên trong đầu đầu tiên chúng ta đó là khó là nó là khó rồi khó là khó rồi bởi vì quá quá là khó cái gì nó khó ạ à mình hỏi mấy bạn là cái gì nó khó bạn có thể comment ạ à? nó khó ở cái gì khi chúng ta nói là khó thì chúng ta cần phải đo lường nó khó ở cái gì bởi vì nó này mọi thứ chúng ta cần phải biết rằng chúng ta khó ở đâu chúng ta nói là tâm lý vậy tâm lý là ở đâu cái gì nó tạo ra tâm lý nào cái gì nó tạo ra gì hoặc là chúng ta nói kỷ luật vậy kỷ luật nó ở đâu nguyên nhân nào tạo ra kỷ luật có phải một là gì ạ kỷ luật nó đến từ gì ạ chúng ta không có kế hoạch giao dịch đúng không một là kế hoạch giao dịch chúng ta không có hai là chúng ta không có cái hệ thống giao dịch đúng nó phù hợp với tính cách chúng ta thứ ba là gì ạ chúng ta nghe theo cái mách nước của người khác vậy nghe theo mách nước người khác thì làm sao có kỷ luật được nghe theo mách nước người khác thì làm sao quản trị tâm lý được nghe theo mách nước là người khác thì làm sao quản trị cảm xúc được đấy là cái điều đầu tiên cái điều thứ hai là gì ạ không có chiến lược thì làm sao biết cổ phiếu nó đi đến đâu nó đến đâu nó đạt đỉnh đến đâu nó ở đáy và biết là cổ phiếu nào nó thuộc loại mid cap biết cổ phiếu là penny biết cổ phiếu là dẫn đầu biết cổ phiếu nào là có thể hết chu kỳ hoặc là chúng ta gọi là khó đúng không khó là chúng ta không đo lường được không đo lường câu chuyện ở đây là dũng có nói rằng là dũng không tham gia thị trường thế thôi không tham gia thị trường vì bởi vì dũng thấy rằng là những cái điều này nó bất lợi với mình có phải là có phải một câu chuyện là rất nhiều các nhà đầu tư kiếm được nhiều bội tiền ở cái giai đoạn mà chúng ta gọi là penny nó tăng mạnh thì thực tế họ đã giữ cổ phiếu thực tế họ vẫn sử dụng margin lớn nên có phải là do họ thiếu kiến thức nên mua là thắng nên mua là thắng nên mua là thắng nên khi mà cổ phiếu giảm họ mong đợi là cổ phiếu sẽ hồi lại đúng không ạ các bạn có có hiểu điều không ạ tức là vì cái cái tư duy là cổ phiếu nó còn tốt cổ phiếu nó còn tiếp tục lên cổ phiếu nó gì ạ à? nó sẽ gì ạ à? điều chỉnh và nó tiếp tục lên tiếp và việc chúng ta không nắm rõ được kiến thức và đợt trước chúng ta mua nó đơn giản dễ dàng và chúng ta kiếm được nhiều trăm phần trăm lợi nhuận một cách quá đơn giản và chúng thậm chí là chúng ta khuyên những người bạn chúng ta đầu tư rất là dễ đó là lý do vì chúng ta khuyên những người bạn chúng ta mua cổ phiếu nên lúc này cái đầu tiên là chúng ta rất là áy náy bởi vì họ đã gì ạ à, đã bị gì ạ thế thì nguyên lý ở đây đó là gì ạ bạn hãy nghiên cứu về VSA đi ạ bạn sẽ hiểu đơn giản đây là quy trình của VSA hãy dành thời gian để nghiên cứu ở trên quy trình này nó có gì ạ nó có quy luật nhân quả quy luật nỗ lực thành công và quy luật gì ạ cung cầu tất cả cái điều này nếu các bạn áp dụng vào quan sát kỹ thì phần lớn cổ phiếu nó phải như nào ạ nó chặt chạy nó rút nó vượt qua đỉnh và thậm chí nó kéo vượt qua đỉnh lần thứ hai trước khi đi xuống không biết là bạn Việt có đã từng nghiên cứu này chưa ạ thì đây là câu chuyện gì ạ câu chuyện mà chúng ta gì ạ cần phải gì ạ dành thời gian bởi vì chúng ta không tin mình thành công thì làm sao mà tin ai thành công được tất cả rất nhiều hệ thống ngoài vấn đề chúng ta không tìm hiểu không nắm rõ được không đo lường gì ạ thì làm gì ạ chúng ta cần phải nghiên cứu thêm bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại à, về thị trường chung rõ ràng chúng ta nhìn thấy phần lớn các cổ phiếu đang xuống đi xuống vậy xuống đi xuống thì chẳng có lý do gì lại giữ cổ phiếu cả xuống đi xuống thì làm gì mà có lý do giữ cổ phiếu vậy nếu chúng ta vào giữ cổ phiếu trong kênh đi xuống mà chúng ta nghĩ rằng là giá rẻ vậy câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu anh chị em mua cổ phiếu giữ giá rẻ cách đây khoảng một tháng hai tháng rồi một hai tháng rồi mà bây giờ chúng ta có lãi đấy đầu tiên là nếu chúng ta mua cổ phiếu giá rẻ trong một hai tháng rồi khả năng có lãi là rất là thấp vậy chúng ta đầu tư ngược xu hướng đầu tư ngược xu hướng này là đầu tư trong chu kỳ giá xuống đó là chúng ta bị thua lỗ rồi vậy bây, bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là chúng ta cần phải nếu cổ phiếu của bạn là tốt nếu cổ phiếu là tăng trưởng nếu cổ phiếu là giá rẻ thì hãy quay trở lại xem là cái vùng này chúng ta có thể biết đâu là đáy cổ phiếu hay không nếu bạn hiểu nguyên lý về vết a thì bạn có biết đâu là đáy cổ phiếu hay không vậy chúng ta mua ở vùng đáy này nó tốt hơn là chúng ta đang mua ở trên cái vùng đi xuống này đúng không ạ đây là cái điều tiên chúng ta là nguyên lý trong nguyên lý đi xuống nếu cổ phiếu mà tăng mạnh trong một chu kỳ nha tăng mạnh chu kỳ thì sau một chu kỳ giảm thường thì cổ phiếu có tăng mạnh hay không hay cổ phiếu mất rất nhiều thời gian để tái tích lũy đấy là nguyên lý ạ thường thì một cổ phiếu sau khi nó chạy hết chu kỳ có thể kéo dài 1 đến 2 năm sau đó cổ phiếu tạo đỉnh cổ phiếu phân phối và nó có thể mất khoảng 1 đến 2 năm cổ phiếu mới gì ạ à, quay trở lại chu kỳ ban đầu vậy cứ nguyên lý đầu tiên đó là gì ạ vậy nếu chúng ta bắt đáy trong chu kỳ giá xuống thì cái liệu cái bắt đáy này vì cổ phiếu giá rẻ giá tốt nếu chúng ta gọi là khôn ngoan khôn ngoan không ạ các bạn bắt đáy cổ phiếu giá tốt bắt đáy cổ phiếu đang trong chu kỳ đi xuống này dù giá đang tốt tốt hay là nhiều cổ phiếu đang bắt đáy trong chu kỳ giá tốt có thể đây tạo đáy có thể đây nó sẽ phá đáy tiếp nếu mà chúng ta bảo là đây là giá rẻ chúng ta cũng chưa biết và đây là những câu chuyện rất nhiều cổ phiếu giá rẻ đây ạ à. rõ ràng đây là quá trình giá rẻ nó tạo vần hỗ trợ mạnh nhưng sau đó nó tiếp tục giảm rất là sâu xuống đáy vậy giá ở đây nó có tốt không vậy giá ở đây nó có tốt không hay là giá ở đây nó có tốt không vậy nếu chúng ta mua cổ phiếu giá vùng này vì chúng ta đợi 3 năm 5 năm vì bây giờ chúng ta mới gì ạ à? rất nhiều nhiều thời gian thậm chí nó xuống gì ạ à? giá 11 ở đây vậy giá 11 nó có tốt hơn giá ở phía trên này không ạ à? vậy giá ở đâu là tốt ạ à? nên khi mà chúng ta định giá là giá tốt thì chúng ta cần phải biết rằng giá thế nào là tốt ạ à? giá thế nào tốt Nhưng bây giờ tốt mình cứ nói là tốt thì em đầu tư 5 năm tốt thì em đầu tư 3 năm cổ phiếu này tốt lắm tốt lắm thế nào là tốt và chẳng hiểu thế nào là tốt đấy là lý do tại sao vẫn cứ ôm và nắm giữ cổ phiếu trong chu kỳ dài hạn tiếp theo chúng ta cũng có thể nhìn thấy một vài cổ phiếu nó cũng à, giảm rất là mạnh như là bây giờ một vài bạn thấy nó là Vinhome vậy nếu chúng ta nhìn thấy Vinhome các biến động ở phía trên này rất lớn dù là cổ phiếu này thì trường giảm cổ phiếu không giảm nhưng để bao giờ cổ phiếu mới có thể vượt qua được 80 được 90 và nếu chúng ta đầu tư dài hạn vừa thực hiện lên thì được gì ạ nó lên thăng bộ mà nếu nó xuống thì gì ạ nó xuống thăng máy nó giảm rất là sâu xuống thì xuống thăng máy lên là lên thăng bộ vậy đầu tư cổ phiếu này liệu giá nó rẻ không ạ đây nó cũng rẻ và thậm chí là có những đợt sau khi nó rớt nó sẽ rớt rất sâu này vậy ở đây chúng ta thấy là không thể nào đo lường rẻ hay đắt bằng gì ạ bằng cái việc mà nếu chúng ta đầu tư một năm hai năm hay đầu tư năm cổ phiếu mà chúng ta đang có ba bốn cổ phiếu đang bị sai thì đấy để cách để chúng ta nhận ra chúng ta đúng hay sai còn bây giờ chúng ta đầu tư mà gì ạ mà tài sản chúng ta đang bị âm mà thị trường nó giảm như này đáng nhẽ chúng ta phải giữ được lợi nhuận ở nhẽ năm 2022 này bây giờ Dũng Bảo đặt ra câu hỏi là năm 2022 đạt ra đợt lợi nhuận 100% được không ạ được chứ đúng không ạ tại vì đầu năm đã kiếm được gần gần như vậy rồi từ bây đến tí tới đây một thời gian nữa có thể một tháng hai tháng nữa nó tạo đáy lúc đó vào thì có thể kiếm được 30 40 thế là đã có đủ lợi nhuận tại vì đầu năm có nhiều cổ phiếu nó tốt đúng không ạ từ PVS từ CTR và nhiều cổ phiếu khác nữa nên ở đây chúng ta thấy là hãy cần phải bảo toàn vốn vào lúc này bảo toàn vốn là một trong những cái phần quan trọng bởi vì chu kỳ nó tiếp tục giảm mà chúng ta không biết khi nào tạo đáy để tạo đáy thì chúng ta cần phải nhớ một SSI hai là gì ạ những thông tin nó phải hoảng loạn nó phải cần tức là Dũng đang nói là thông tin nó đưa ra nó cần phải hoảng loạn các chuyên gia chứng khoán các chuyên gia chúng ta là mà giỏi nhất họ đăng đàn là thị trường vẫn còn giảm tiếp các bạn cứ để đây là cái cuốn sách làm giàu qua chứng khoán của Will Nell ông nói điều này cấm sai nhá và Dũng ứng dụng thì thực sự nó là đúng bởi vì ông nào cũng nói là đúng câu chuyện đây là khi các bạn ứng dụng vào VSA thì các bạn sẽ có thể biết rằng là quá trình này nó sẽ diễn ra ở đoạn nào và đây chính là cái cách thức các bạn có thể xem lại cái video về VSA của Dũng bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại <clears throat> câu chuyện đây đó là gì đó là phái sinh bao nhiêu bạn nhìn thấy đây là một cái quá trình bị gãy kênh khối lượng lớn và giá giảm mạnh biên độ lớn ạ nếu bạn đã nhìn thấy một cái khối lượng lớn biên độ lớn trong phái sinh thì có thể comment cho Dũng số số 3 đấy ạ số 3 hello đấy là một cái khối lượng lớn mà cái này Dũng đã nếu bây chúng ta sẽ quay trở lại kiến thức này xem để chúng ta có thể thấy vậy khi mà khối lượng lớn giảm mạnh chúng ta gọi là gì ạ nếu mà gãy kênh thì chúng gọi là gì ạ gọi là gì ạ nếu trong quá trình bị gãy kênh trong xu hướng thì chúng ta gọi là gì ạ nào chúng ta sẽ gọi là gì ạ bây giờ chúng ta gọi chiến lược đơn giản nữa đó là SO506 đúng không khi nó gãy kênh SO506 thì thường nó có hai cái trạng thái một là nếu mà khối lượng lớn nó tăng mạnh và khối lượng tiếp tục tăng thì điều gì diễn ra chẳng hạn nếu mà quá trình mà nó hồi này khối lượng tăng mạnh khối lượng tiếp tục tăng mạnh tăng mạnh thì điều gì diễn ra liệu đây tạo đáy phải đá đáy không ạ nếu khối lượng Dũng nói lại là nếu khối lượng tiếp tục tăng và tăng tăng và tăng mạnh giá tăng mạnh lên như này liệu đây tạo đáy không ạ khi mà nó có hồi như thế này khối lượng nó tăng mạnh thì đây có thể nó tạo ra một sóng hồi rất là mạnh nhưng chúng ta lưu ý này trong quá trình gãy kênh biên độ lớn thì thường cổ phiếu sẽ hồi nha các bạn nhỉ thường bao giờ cổ phiếu sẽ hồi thường bao giờ các hợp đồng phái sinh sẽ hồi nhưng khối lượng giảm dần khối lượng giảm dần và khối lượng giảm dần thì anh chị em nào đầu tư phái sinh rồi anh chị em phải biết rằng là nếu khối lượng giảm dần nó kéo về kéo về phía trên này mục đích kéo về phía trên cái đợt hồi này để tiếp tục bán ra mạnh kéo lên để bán chứ không phải là kéo lên để mua bao nhiêu bạn hiểu điều này ạ tức là khi mà cái hợp đồng phái sinh này người ta kéo lên này là người ta để bán chứ không phải kéo lên để chúng ta long vào nên nếu chúng ta đầu tư chứng khoán mà cái hồi này là chúng ta phải bán cổ phiếu ra chứ không phải chúng ta lại mua bắt đáy ở đây bởi vì lên thì không được bao nhiêu cả 5 10 phần trăm nhưng khi nó xuống thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó rơi rất là mạnh đấy là lý do chúng ta cần phải nắm rõ được cái chu kỳ này và chu kỳ này nó sẽ tiếp tục có thể nó đi ngang có thể tiếp tục đi xuống nhưng thường nó sẽ có những đợt kịch lại tiếp tục kéo xuống một thời gian trước khi nó có thể đi xa hơn nên với cái việc mà cái thị trường đang ở vùng này thị trường đang ở vùng này thì chúng ta không thể biết được khi nào tạo đáy về cơ bản là không có một chuyên gia nào có thể biết rằng thị trường tạo đáy hay chưa bởi vì nó chưa có những cái tín hiệu đó là một là gì ạ PC đó là bao giờ thị trường bắt đầu nó có tín hiệu PS ạ là có quá trình đỡ cung rất lớn và thứ hai sau khi đỡ cung đỡ cung nó có đợt giảm mạnh này thì đây có thể là gì ạ có thể tạo đáy chúng ta chỉ biết tạo đáy khi mỗi lần test lại cái đáy này này hay là mỗi lần nó kéo lại nó kiểm tra đáy này mỗi lần nó kéo lại nó kiểm tra cái đáy này với khối lượng nhỏ hơn thì chúng ta mới biết được đâu là đáy anh chị em có hiểu đúng không ạ tức là chúng ta không thể biết được chính xác đâu là đáy nên toàn bộ xác định thị trường tạo đáy hoặc là toàn bộ nhận định thị trường là đáy trong đầu tư đó là toàn là tào lao hết bởi vì trên thế giới chưa ai làm được điều này nhưng chúng ta có thể biết được điều này với gì ạ việc mà sau khi nó test lại đáy và nó xác nhận nhưng chúng ta cũng biết rằng đấy là đáy có độ chính xác rất là cao tức là sau khi thị trường giảm rất là mạnh có thể thị trường giảm đến hàng vài trăm điểm có thể mất khoảng độ 3 đến 6 tháng nữa có thể mất nhiều hơn thời gian chúng ta chưa biết được nhưng nó phải có một cái đợt gì ạ à? có một cái phiên dụ đỡ cung rất là lớn ở đây đây chúng ta gọi là đỡ cung rất là lớn ở phía dưới này đây là đỡ cung khối lượng lớn để tăng rất mạnh nhưng sau đó nó còn tiếp tục giảm mạnh nữa thì đâu đây đó nó mới tạo đáy và chúng ta nhìn thấy rằng là đây là quá trình rũ này rất mạnh và sau đó nó test test lại kiểm tra đáy và không ai bán tháo thì quá trình xác nhận này đây mới là gọi là đáy nhưng không phải là đáy ở đây không phải là đáy ở đây mà đây mới là xác nhận đáy bao nhiêu chị em có hiểu điều này có thể comment cho Dũng số 10 đúng không ạ tức là cái quá trình mà mua bắt đáy này bắt đáy này bắt đáy ở đây không bao giờ xác nhận được trên thế giới không ai làm được không ai làm được mà chúng ta chỉ nhìn đầu tiên là nhìn quá trình người ta đỡ một cái lượng cung người ta thu gom một lượng lớn cổ phiếu ở đây tại vì quá trình giảm mạnh người ta cứ cho bán tháo giảm mạnh và cái quá trình người ta thu gom một lượng lớn cổ phiếu ở đây và sau khi thu gom lượng lớn thì họ bán ra để rũ toàn bộ các nhà đầu tư yếu bóng vía vì rũ bỏ toàn bộ nhà đầu tư yếu bóng vía thì lúc này họ kéo lên khi lúc này họ kéo lên là ai kéo lên à đây là tư duy nhá nếu họ thu gom một lượng lớn cổ phiếu ra rồi nhà đầu tư đã gì ạ phần lớn là chúng ta bắt đáy là chúng ta bị thua lỗ rồi nên không ai bắt đáy nữa tuy nhiên một vài các nhà đầu tư không chịu được vẫn giữ ở đây nhưng khi mà sau những nhịp giảm đầu tiên cổ phiếu giảm tiếp nhịp giảm thứ hai cổ phiếu giảm tiếp nhịp giảm thứ ba cổ phiếu giảm tiếp thì nhịp giảm này là phần lớn đa phần không giữ lại được cổ phiếu nữa vì họ không giữ lại cổ phiếu nữa họ lại kéo lên họ lại rũ bỏ một lần nữa nên cuối cùng là không ai nhà đầu tư nhỏ lẻ còn ở đây nữa vì không ai nhà đầu tư nhỏ lẻ còn đây nữa nên họ kéo lên ở vùng này thì khi họ kéo lên ở vùng này thì họ vừa mua vừa bán nên ở đây chúng ta là phần lớn là nhà đầu tư không mua được vùng này và đa phần các nhà đầu tư lại tiếp tục mua phía trên này đúng không ạ bởi vì hôm trước mua ở đây còn đang hoảng loạn mua ở đây đang hoảng loạn mua ở đây đang hoảng loạn thì rõ ràng là không dám mua ở đây và sau đó thị trường lại đi lên và thấy cổ phiếu lên thì bắt đầu nhảy vào mua ở phía trên này bởi vì không mua thị trường lại tiếp tục tăng cứ không mua thị trường tăng không mua thị trường tăng và tiếp tục lại bám đỉnh và tiếp tục lại trả cho thị trường một khoản tiền rất là lớn bao nhiêu bạn đã hiểu sơ lược về chiến lược này có thể cho Dũng một comment số 5 để nếu các bạn đã hiểu hiểu thì comment số 5 còn không hiểu comment số 4 đó đúng không ạ nếu các bạn nắm rõ được một chiến lược rất là quan trọng trong đầu tư chúng biết là đây là kiến thức VSA mà các bạn có thể quan sát theo dõi lại cái uh, chương trình viết A mà Dũng đã xây sẵn ở trong cái video để các bạn có thể nắm rõ được ở đây bạn đã hiểu được là có nắm giữ đâu để cắt lót đây là một chương trình đào tạo bạn hiểu chương trình đào tạo nên Dũng đưa ra những cái kịch bản để các bạn nắm rõ được bởi vì thường thì chúng ta cần phải hiểu đơn giản là nếu chúng ta không bản thân Dũng đã từng thất bại từng bị cái trải nghiệm như này rồi nên nhớ rất là nhớ Dũng đã từng cháy tài khoản đã từng thất bại trong đầu tư chứng khoán nên tất cả những kịch bản này là Dũng đã gì ạ đã từng trải qua hoặc là rất nhiều các bạn học viên sau quá trình làm việc chia sẻ tìm ra nguyên nhân bởi vì khi cổ phiếu nó giảm chúng ta bị căng cứng căng cứng luôn là không bán được căng cứng luôn là không đưa ra quyết định được và cuối cùng chỉ đến khi nào bắt đầu cháy tài khoản bắt đầu mới tỉnh ngủ đúng không ạ đến khi mà tài khoản nó không còn nữa mới tỉnh ngủ còn đa phần là tiếp tục vào ba phần tiếp tục giữ đa phần là tiếp tục lại cầu nguyện cho đi lên nên các bạn thấy là bảo không cắt lót thì thực tế là gì ạ Dũng có nói là Dũng đang đứng ngoài một thời gian rất dài sau đó quay trở lại mua cổ phiếu gì ạ PVS CTR sau đó thì thoát bởi vì cổ phiếu đấy nó gì ạ vì giai đoạn thị trường đạt đỉnh thì nhiều cổ phiếu gì ạ à, Dũng đã thoát khi nó đạt 20 25 lợi nhuận thế thôi à? bởi vì lúc này là mọi thứ nó có trở nên khó khăn rồi và khi mà cổ phiếu bắt đầu khó khăn rồi thì rõ ràng mua cổ phiếu gì trả lỗ nên càng bắt đáy cổ phiếu càng tốt thì nó lại tiếp tục giảm và chúng ta không phân biệt đâu là tốt đâu là xấu bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện này à, đây là một cái trường hợp phái sinh khi kéo lên đây ạ chúng ta sẽ ôn lại những cái kịch bản và chúng ta có thể thấy tại vì chúng ta phải đưa ra kịch bản trước khi chúng ta đầu tư phái sinh chứ không phải là phải có kịch bản trước đúng không ạ hay một bạn cho bạn đấy, BMC đúng không BMC cho bạn cổ phiếu BMC BMC chả thế vậy chúng ta nhìn thấy cổ phiếu BMC tốt hay xấu ạ các bạn nếu các bạn nào đã học của Dũng thì các bạn thấy là cổ phiếu BMC tốt hay xấu ạ nó lên này nó vượt đỉnh này biên độ thấp này vượt đỉnh khối lượng lớn mà không tăng thì bây giờ nếu mà chúng ta nhìn vào này gọi là chuyên tăng nhưng thực tế là gì ạ nó giảm với biên độ lớn như này thì nó là tèo chứ còn gì ạ nên chúng ta gì ạ đã giảm khối lượng lớn kéo lên này mục đích kéo lên để bán chứ không mục đích kéo lên để đây chúng đây này nếu bạn nào học về cái này bạn nào sẽ biết ạ à. bạn nào học thì các bạn sẽ biết kéo lên để bán chứ không phải kéo lên để mua nên gọi là chen tăng hay là chen giảm chúng ta gì ạ rõ ràng chúng ta không biết những gì chúng ta không biết vì chúng ta không biết những gì chúng ta không biết nên chúng ta gọi là chen tăng bởi chúng ta vẽ nó tăng nên nó gọi là chen tăng hay chúng ta nhìn thấy là thị trường giảm cổ phiếu cũng giảm nên chúng ta gì ạ nó mục đích của nó là kéo lên để phân phối bởi vì vừa rồi vẫn chưa phân phối được thì kéo lên để phân phối nốt chúng ta hiểu không? kéo lên để phân phối nốt khi kéo lên để phân phối nốt thì điều gì diễn ra và chúng ta thấy biết rằng là một cái biên độ giảm rất là lớn một dao động rất là lớn thì đó là một cổ phiếu chúng ta cần phải xem xét lại chứ không phải là đang có lãi rồi mà tiếp tục lại cầu nguyện tiếp tục mua vào trong kênh đi xuống thì Dũng có lời khuyên là phần lớn anh chị em mới anh chị em mới bắt đầu đầu tư anh chị em F0 1 đến 2 năm nha 1 đến 2 năm gọi là F0 đấy tại vì thực ra chúng ta chưa trải nghiệm qua cái chu kỳ lớn thậm chí là 3 năm thì chu kỳ này các bạn có thể thoát thậm chí là 5 năm hay 10 năm cũng các bạn thường là mọi người đã thoát sớm rồi còn nhưng anh chị em là F0 thì chúng ta nhớ rằng là đây là cơ hội để chúng ta thoát ra chúng ta nhớ này đây là một quá trình đi kênh đi xuống chúng ta nhìn kênh đi xuống hôm trước nó kéo lên này đây là một quá trình kéo lên cuối phiên kéo cuối phiên kéo cuối phiên lập đỉnh đây cản rất lớn thường kéo cuối phiên đúng không mà khối lượng gia tăng mạnh vào cuối phiên đây khối lượng gia tăng mạnh của phiên thì là được gọi là hết đà hết đà sau khi hết đà thì chúng ta thấy là thị trường giảm mạnh đúng không và đây là một cái quá trình kéo đây chúng ta gọi là khung thời gian 15 phút hoặc 5 phút đây cho gọi 30 phút cho nó rõ thì thường là gì ạ đây là một cái quá trình tạo gáp rất là sâu thì kéo lên để gì ạ kéo lên để những ai đó bán khống ở vùng phía trên này này thì kéo lên để người ta chốt lời bắt người ta chốt lời một số anh chị em thường một số anh chị em sẽ biết rằng là nếu kéo lên này này cái kéo đợt hồi này một là kênh đi xuống nhá kênh đi xuống thứ hai là phần dưới này nó không hình thành mẫu hình gì phần dưới là nó không có mẫu hình gì cả nó không có pin nó không có bất cứ mẫu hình gì thì kéo lên phần lớn ở đây là gì ạ là đi xuống các bạn hiểu nhá các bạn bạn một số các bạn à, cái phần này sẽ phải phần lý thuyết sau nhưng về cơ bản Dũng sẽ nói về tổng quan đặc biệt là các bạn đã đầu tư về chứng khoán rồi khi mà kè đây là một cái trình ở phần dưới khi mà các bạn nhìn xuống quá trình nó giảm về phía này nó không hoàn thành bất cứ mẫu hình gì à nó không có mẫu hình gì à thứ hai là gì ạ đây là đỉnh cũ của nó kéo lên khi nó kéo lên mà nó tạo ra khối lượng lớn chúng ta gọi là quá trình này là, là quá trình kéo lên khối lượng lớn ở trên cái đỉnh này mà trong xuống đi xuống thì nó gì ạ thường là giai đoạn cuối và đợt kéo lên sau khi mà kéo lên thì hôm sau giảm rất mạnh và đợt thứ hai chúng ta cũng thấy kéo lên kéo lên gặp cung này đáy đỉnh thấp hơn mà nó lại thất bại thì thường nó sẽ bước vào một chu kỳ giảm đấy là cái chúng ta nhìn thấy rõ nhất cái thứ thứ hai chúng ta nhìn này khi mà cổ phiếu giảm mạnh nếu chúng ta đang sọt ở đây hoặc là đứng ở đây thì chúng ta không biết được nhưng ở đây hôm nay nếu các bạn nào Dũng sẽ nói về câu chuyện của mình sọt ở đây chẳng hạn mình sọt ở đây tại vì vị thế sọt ở đây nhưng quan trọng là gì ạ à? mình tăng vị thế thêm ở đây ạ tăng thêm vị thế thêm ở đây khi mình tăng thêm vị thế ở đây thì điều gì diễn ra chúng ta sẽ lấy một cái khung thời gian nhỏ hơn ạ khi mình tăng thêm vị thế mạnh ở đây thì rõ ràng là quá trình là nó làm sao ạ quá trình này là quá trình hồi và mình phải đóng quá trình hồi mình phải đóng và th thậm chí là sau đóng xong thì một số trường hợp nó lại tăng vị thế ở đây mình bán một vị thế nhỏ ở đây mình vẫn giữ vị thế lớn ở đây nhưng mình thấy là nó hồi mịn lắm và quan trọng ở đây này sau khi những cái hồi này mà chúng ta thấy là gì ạ nó đang yếu dần đi cái quan trọng ở đây chúng ta thấy yếu dần đi và chúng ta bị về cơ bản là chúng ta bị mất một khoản lợi nhuận ở vùng này hai cái lần hồi này chúng phải đóng nhưng chúng ta quan sát là những quá, quá trình này dù là nếu một là khối lượng lớn nếu trong ngược khối lượng lớn mà biên độ giảm biên độ tăng ít thì chúng ta cũng thấy là đây là một trong những yếu tố cổ phiếu đang yếu dần dần đi hoặc là gì ạ à? chúng ta là khối lượng nhỏ nhá đây là trong trường hợp chúng ta gọi là khối lượng lớn mà cái cái kéo lên nó nhỏ từ cái biên độ kéo lên nó thấp so với đỉnh này thì chúng ta thấy là nó đang yếu dần đi hoặc là khối lượng nhỏ thì rất là rõ ràng khối lượng nhỏ chúng ta gọi là thiếu cầu khối lượng lớn là cung ra quá nhiều vậy thường thì sau mỗi nhịp này nhịp này thì chúng ta hiểu đơn giản là nhịp thứ nhất nhịp thứ hai chúng ta nhớ là nhịp thứ nhất thứ hai thì về cơ bản chúng ta cũng chưa biết rằng là thị trường tạo đáy hay không trong trường hợp nó bị gãy giả sử đây dũng nó tiếp tục bán vùng này chúng ta sẽ thấy rằng là đây là cái quá trình bán vùng này vậy bán vùng này xong thì bắt đầu mình sẽ đặt một cái khoản cắt lót ở phía trên này một chút ạ mình đặt hai cái quá trình cắt lót một là cắt lót ở đây ạ nó đóng nhịp một là cắt lót ở đây không đóng khi mình cắt lót ở phía trên này thì rõ ràng thị trường bắt đầu nó hồi về nhưng ở đây chúng ta đây là cái quan trọng này nhưng ở đây chúng ta nó thất bại nhịp thứ nhất thất bại nhịp thứ hai thất bại nhịp thứ ba thất bại quan sát về cái sự bán tháo tiếp theo của thị trường thì đây chúng ta đã bán mạnh hơn đấy là cách thức là ở đây chúng ta hiểu là chúng ta có thể cắt lót một lần hai lần thậm chí ba lần nhưng ở đây chúng ta sẽ không bao giờ để cho quá trình có thể là kéo mạnh lên nên việc gì ạ à, chúng ta có thể sai một lần hai lần thậm chí là lần thứ ba nhưng nếu lần thứ ba mà chúng ta biết được là lần này nó yếu hơn thì chúng ta có thể bán mạnh hơn bởi vì lần thứ ba này có khả năng nó bị thất bại không biết là các bạn có hiểu được chưa từ trong đầu tư á, Mac mini có thể cắt lót 5 6 lần. Nhưng về cơ bản thì khi cắt lót xong để mục đích để làm gì? Nó không bị cho chúng ta bị cuốn vào bởi vì chúng ta có thể mất rất là nhiều tiền. Và nếu không cắt lót thì cái một cái tư duy đó là chúng ta không ở cắt lót. Không bao giờ cắt lót hay là không bao giờ quản trị rủi ro dẫn đến một cái tình trạng đó là gì ạ? Tình trạng là chúng ta sẽ gì ạ? 10 lần đúng, một lần sai sẽ cháy tài khoản. 10 lần đúng thôi, một lần sai sẽ cháy tài khoản đúng đấy là một cái thứ hai nó ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta Dũng đưa cho các bạn một cái chiến lược như này để các bạn hiểu rõ là mình nếu trong trường hợp mình cắt lót một cái biên độ nhỏ mình có thể cắt lót 3 lần nhưng sau 3 lần mình hiểu rằng tất cả quá trình hồi phục nó thất bại thì chúng ta sẽ hiểu rằng là cái lần thứ ba khả năng tức là lần một thất bại lần hai thất bại lần ba thất bại và nếu chúng ta quan sát là khối lượng lại là nhỏ nữa thì lúc lần ba nó quay trở lại thì lúc này chúng ta có thể tăng quy mô đấy là cái lý do hôm trước các bạn có thể xem dõi là đó là trong thị trường chứng khoán chúng ta có rất nhiều lần kéo lên khối lượng thấp kéo lên khối lượng thấp kéo lên lần ba khối lượng thấp thì chúng ta có thể sọt lần ba không biết là các bạn có nhớ cái video đó không ạ mỗi một lần kéo lên khối lượng thấp kéo lên lần hai khối lượng thấp chúng ta chưa biết được lần ba có thể thành công không có thể lần ba nó ping tức là nó rút bỏ nó kéo lên và khiến chúng ta sọt lần ba có thể chúng ta mất rất nhiều nhưng quan trọng là lần ba mà nó kéo lên sau khi rũ bỏ ở đây chúng ta hiểu là sau khi rũ bỏ ở phần thứ ba này các bạn hiểu đơn giản sau khi rũ bỏ lần thứ ba này đấy mà nó kéo lên này thực ra cái rũ bỏ này trong khung thời gian 5 phút nó cũng là yếu thôi tại vì chúng ta nhìn khung 15 phút thì rõ ràng là cái rũ bỏ này nó cũng không gì ạ có sự quyết liệt đây khối lượng này khối lượng này nó vẫn gì ạ nó không phải là một cái phiên pin rõ ràng nên thường thì nếu mà trong trường hợp cái quá trình kéo lên ở phần này đây là kéo chỉnh kéo lên là phần 3 này thì chúng ta biết rằng nó yếu nó yếu thì chúng ta có thể kết thúc ngay thay vì tức là tăng quy mô lên nên cắt lót lần cắt lót hay là quản trị rủi ro không bao giờ thiếu trong đầu tư nên trong đầu tư phái sinh các bạn nên nhớ là các bạn cần phải gì ạ cần phải đưa ra chiến lược rất là kỹ càng câu chuyện tiếp theo chúng ta sẽ đưa ra thường thì đến cái vùng này nó giảm liên tục liên tục này rất ít khi nó giảm đến 3 phiên mạnh liên tiếp rất ít khi nó giảm đến 3 phiên mạnh liên tiếp các bạn nhớ nhá nên chính vì vậy nếu mà cổ phiếu hay thị trường giảm phiên thứ hai liên tiếp rồi thì kịch bản phiên thứ ba kịch bản phiên thứ ba nó có hai kịch bản xảy ra một nó giảm mạnh vào đầu phiên thì sao thế nên vì nó có thể giảm mạnh đầu phiên hoặc nó hồi phục vào đầu phiên tại vì đây là chiến lược tất cả cái này là chiến lược nên chính vì vậy thì trong cái hợp đồng hôm nay trong cái hợp đồng này chúng ta có giữ tất cả hợp đồng hay là chúng ta nên cắt nửa hợp đồng nào đây là một cái chiến lược không phải đầu tư phái sinh theo kiểu là là cứ đầu tư thường thì giả sử nếu Dũng đầu tư 50 hợp đồng thì Dũng sẽ cắt một nửa Đấy, một nửa cắt đến khi nào tức là mình chốt một nửa đến khi nào một cái đầu này này nó cảm giác thoải mái thôi hello các bạn có hiểu không ạ đến khi nào cái đầu này nó thoải mái thì thôi còn cái đầu này nó đang kỳ vọng nó đang sợ hãi thì dừng cắt tiếp thế rồi bao nhiêu bạn đã hiểu điều này có thể comment cho số 1 đây là bí quyết ạ tại vì nếu mà bây giờ chúng ta đang đầu tư dựa trên cái trạng thái tâm lý gọi là lo lắng sợ hãi bất an thì ngày mai nó đúng thì lần sau chúng ta kỳ vọng nếu lần mai nó đúng thì lần sau chúng ta kỳ vọng và khi chúng ta kỳ vọng thì có thể trong 10 thương vụ chúng ta mất một thương vụ là chúng ta sẽ phá sản chỉ cần mất một thương vụ là chúng ta phá sản nha nên ở đây chúng ta gì ạ chúng ta không kỳ vọng đấy là chiến lược vậy ở đây chúng ta có hai cái chiến lược vậy nếu ngày mai nó giảm mạnh thì làm sao nếu ngày mai nó giảm mạnh đầu phiên thì sao đóng luôn hợp đồng lại đóng luôn hợp đồng lại giảm mạnh đầu phiên đóng luôn hợp đồng lại đó là xong nghỉ luôn ạ còn nếu mà nó gì ạ nó có dấu hiệu hồi mà nhiều cổ phiếu mà chúng ta thấy là nó có dấu hiệu hồi thì chúng ta đóng lại nhé nhiều cổ phiếu có dấu hiệu đóng lại đóng bằng được lại sau đó xem những cái đợt hồi đây Dũng nói cho các bạn để các bạn có thể hình dung được xem quá trình hồi nếu hồi khối lượng thấp thì có thể quay trở lại sọt lại còn nếu hồi khối lượng cao thì hãy đợi test lại chẳng hạn ví dụ như này trong trường hợp nếu ngày mai nó hồi khối lượng cao chúng ta hiểu đơn giản là nếu ngày mai nó quay trở lại nó hồi khối lượng cao ở đây thì thường thì chúng ta sẽ gì ạ chúng ta sẽ cần phải đóng lại bắt đầu nó đang hồi phải đóng lại và đợi quá trình test lại test lại tức là kiểm tra lại cái đáy này trước khi chúng ta có thể lo quay trở lại lo đấy là một nếu trong hợp nó giảm tại vì nó giảm thì kiểu gì nó cũng hồi nó quay trở lại nên chúng ta đóng luôn và đợi xem nó giảm nó tạo đáy như nào thì đấy là chiến lược à, tại vì trong cái phần này tại vì nó có rất nhiều chiến lược khác nhau chiến lược đi vốn chiến lược gì ạ chiến lược đầu tư trong khung nhiều khung thời gian khác nhau nhưng đây là một cái phần à, Dũng muốn gửi đến anh chị em để anh chị em có thể hiểu rõ rằng là à, đầu tư phái sinh nó không phải cứ hô mua là mua bán là bán hoặc là chúng ta cứ để cho gì ạ à, nghĩ rằng là bây giờ thị trường hôm nay nó giảm đến mỗi chút điểm và chúng ta ăn phải ăn chọn từ đầu đến cuối không ăn chọn ở đầu đâu không ăn chọn từ đầu đến cuối được một là chúng ta cần phải biết nó là đỉnh trên cái đỉnh như này thì chúng ta có thể sọt từ đỉnh đây là đỉnh Đấy, những cái đợt kéo mà thất bại như này khối lượng kéo lần có hai đỉnh thì chúng ta có thể sọt bên này và tiếp tục mỗi một phiên thì chúng ta đặt cái lệnh dừng lỗ luôn luôn phải đặt dừng, lệnh dừng lỗ trong một xu tức là sau một cái quá trình giảm thì gần như là Dũng luôn luôn đặt cái dừng dừng lỗ tóc tóc lót trước khi mà đi chơi hay làm gì cũng phải luôn luôn đặt cái rừng đấy vài hôm nữa nó sẽ có một cái câu chuyện nữa mà có thể anh chị em sẽ có thể hoảng loạn đó là nó giảm nó giảm đến gì ạ tức là quá trình mà nó đang kéo lên long rất là mạnh sau nó giảm sàn tức là nó giảm sàn đến mức là phần lớn là các tài khoản bị cháy thế mình làm nào để tránh được trường hợp như vậy ạ à? làm thế nào để tránh được hợp như vậy nào chiến lược nào cả nhà Dũng chỉ sử dụng chiến lược để cho anh chị em hiểu mà nãy bạn Việt nó hỏi thế nào là chiến lược thì bây giờ chúng ta hiểu chiến lược chưa tức là mỗi khi các bạn đầu tư có lợi nhuận từ phái sinh thì bắt đầu gì ạ à? làm gì cất nó đi cất nó đi tại vì thực tế bạn đầu tư theo đúng chu kỳ thì cái lợi nhuận nó lớn hơn so với số vốn của bọn bạn bỏ ra rất nhiều nên chính vì vậy không phải là gì ạ à? chúng ta phải tiếp tục đầu tư tiếp không phải tiếp tục đầu tư tiếp mà phải cất toàn bộ cái lợi nhuận chúng ta đi nếu giả sử hôm nay bạn có đầu tư thành công ngày mai chẳng hạn có một lý do nào đó bạn nghỉ tức có một lý do nào bạn gì ạ à? bạn chốt được cái lợi nhuận thì bạn dùng cái thời gian đó để gì ạ à? chuyển ra ngoài chuyển ra ngoài chuyển ra ngoài đặc biệt là chuyển ra đâu ạ à? chuyển ra tài khoản ngân hàng đấy là cái quan trọng còn nếu mà tiếp tục để trong tài khoản phái sinh lỗ lại đang hoảng loạn lại tiếp tục gỡ và cuối cùng phần lớn là chúng ta lại mất các bạn nhá lỗ thì sẽ tiếp tục gì ạ à? vì cái cái tiền nó đang nằm trong tài khoản chúng ta nên gì ạ à? sử dụng rất là đơn giản và khi chúng ta sử dụng là chúng ta lại thêm vào tâm lý đang hoảng loạn muốn gỡ cuối cùng là lỗ nhiều hơn đấy là những cái bài học và Dũng muốn gửi anh chị em đấy là cách quản trị vốn trong đầu tư vệ sinh còn nhiều bài học nữa những điều này Dũng sẽ tiếp tục nói đi nói lại để chúng ta học được thì Dũng mong rằng là sẽ được ủng sự nhận được sự à, ủng hộ của anh chị em trong cái việc mà phân tích thị trường về cơ bản thì thị trường hỏi là đáy hay không thì rõ ràng nó, trả lời câu hỏi các bạn là nó chưa có vùng này Đấy, nó chưa có vùng đỡ cung hoặc nó chưa có vùng bán tháo chưa có đỡ cung chưa bán tháo nên cái ông nào cũng nói là đáy thì các bạn sẽ thấy rằng là đấy chiến lược đấy chiến lược mà chưa có đỡ cung mà chưa có gì ạ à? tạo ra bán tháo chưa SSI chưa chưa gì ạ à? giảm đến sâu nhất thì nếu mà đã đánh thì Dũng không biết rằng là trả lời như nào các bạn nhưng đấy là một vài các gì ạ à? đó là một vài các đặc điểm để các bạn biết rằng đánh ở đâu học đơn giản đúng không ạ đấy nên tâm lý các bạn bảo là không quản trị được tâm lý thì viết những cái điều mà Dũng đưa vào xong thử nghiệm xem là nó có đúng không thì lúc đó nếu mà nó đúng thì chúng ta gọi là quản lý cảm xúc còn nếu không đúng thì chúng ta phải xem là nó nguyên tại sao nhưng phần lớn là chúng ta gì ạ à? để biết nguyên tại sao thì thường mỗi video này chúng ta xem hết chắn hết tại vì xem nó nhiều bạn cũng xem một đoạn thôi sau đó đưa ra kết luận một đoạn thôi đưa ra kết luận thì dẫn đến nó không khách quan mong rằng anh chị em này đã xem để xem hết thậm chí xem đi xem lại thì tin rằng anh chị em sẽ học được bài học tuyệt vời trong cái video này vậy VSA nó tuyệt vời không ạ vậy phương pháp VSA nó rất tuyệt vời nên bản thân là VSA này ông Unel nếu mà ông ứng dụng này thì ông vẫn phải học thêm cái cái phương pháp này bởi vì trong quá trình bùng nổ theo đà của Unel á